the why, baby, I'm why. các bạn các bạn thấy không mình chỉ ờ, ngồi coi tivi coi tin tức thể thao chỉ mới có hai phút thôi mà một chiếc điện thoại nó đã bay không cánh mà bay các bạn thấy không vì vậy mình khuyên các bạn nên nếu mà ngồi coi tivi hay là tin tức cái gì đó thì các bạn nên để những thứ gì quý giá cách xa các bạn ra càng xa càng tốt ha nếu mà để gần nó sẽ bay giống như ngày hôm nay cái điện thoại của mình nó bay như vậy đó các bạn nên cảnh giác cao độ thời buổi công nghệ 4.0 mà nó có thể lấy bất cứ cái vật gì của các bạn mà không cần phải đến tận nơi nó các bạn thấy ghê không quá ghê đó đó là mình chỉ nói sơ sơ thôi đó là mình ngồi coi tin tức thể thao chỉ có chưa đầy 2 phút đó các bạn thấy không một cái điện thoại nó ra đi mà nó không bao giờ nó gửi lời từ biệt mà các bạn thấy ghê không mà thêm lại nó cũng quay lại nó lấy thêm một cái lon bia của mình nó uống nữa chứ đó xong rồi nó vẫy tay chào các bạn có thấy cứ tức không đó bạn biết không mình một lời bình luận đi sau này mình nhắc nhở các bạn nếu một khi mình đã ngồi gần tivi hay máy tính gì đó nên để những thứ quý giá cách xa 2 mét ha đó cách xa mét là nó sẽ an toàn ha nhất là ngồi coi tivi hay là máy tính coi tin tức thời sự thể thao tất cả các thứ vân vân về vân vân nó đặc biệt là mình đeo dây chuyền nếu mà ngồi gần ha nó sẽ giật luôn sợi dây chuyền của mình luôn các bạn ha bạn nên nhớ và hãy cảnh giác cao độ để bảo bảo tài sản và của mình ha ok rồi các bạn chào các bạn nhé chào tạm biệt các bạn các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip tiếp theo của dương nha hẹn gặp lại các bạn video clip sau